Xin chào các bạn, công nghệ thì ngày càng phát triển và các model mới thì ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để chạy theo các công nghệ mới hay nhu cầu họ chưa dùng đến những công nghệ mới này. Và video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về một sản phẩm như thế. Đó là chiếc Dell E7470, một sản phẩm đang ra mắt cách đây khoảng 2 năm. Chúng ta cùng nhau đánh giá ưu nhược điểm của chiếc máy này, xem liệu ở thời điểm hiện tại năm 2019 nó còn phù hợp hay không nhé. Đánh giá về thiết kế thì dòng Dell Latitude hầu như vẫn chưa có thay đổi lớn nào về mặt thiết kế cả. Vẫn là một mặt lưng được làm bằng hợp kim magie, được sơn phủ màu đen, có họa tiết vân carbon cho cảm giác cầm nắm chắc chắn, đầm tay. Tuy nhiên khá dễ băng bẩn. Một logo Dell đen bóng, máy vắt mỏng dần về phía các cạnh. Điểm đáng chú ý duy nhất là các đèn báo trạng thái nguồn ở phía cạnh trước. Phần bản lề được làm to và có màu sơn khác biệt cũng là điểm nhấn. Máy có thể mở ra góc tối đa 180 độ cho thấy bản lề của máy thật sự tốt đến mức nào. Cân nặng là 1,5 kg, lên việc di chuyển với chiếc máy này cũng không quá nhiều vấn đề. Mình nhận thấy thiết kế này chưa thể nổi thở trong khoảng 2 năm tiếp theo nữa. Vì đây là một sản phẩm business nên cổng kết nối của máy vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu chúng ta như cổng kết nối Ethernet, HDMI, DisplayPort và hai cổng USB chuẩn A 3.0. Nó bị thiếu mất cổng USB Type-C nhưng điều này cũng không hẳn là cần thiết lắm vì USB chuẩn A vẫn đang là kết nối thông dụng nhất ở thời điểm hiện tại. Nó còn cả khe SD và SIM cho phép sử dụng SIM 4G trong các tình huống không có Internet. Bàn phím của máy có hành trình lên tới 1,94mm, lực nhấn ở mức vừa phải và phản hồi rất tốt với các thao tác của mình. Gõ tốc độ cao trên bàn phím này hoàn toàn là có thể mà không lo bị gõ hụt. Khung của máy chắc chắn nên không hiện tượng flex khi tác động lực vào, đèn lên sáng rõ, quá đủ cho mọi nhu cầu sử dụng. Và theo đánh giá của cá nhân mình thì bộ phím này chất lượng cực kỳ tốt và chỉ thua mỗi duy nhất bộ phím của ThinkPad mà thôi. Touchpad của máy có bề mặt láng, mịn, chiều rộng vừa đủ và có nút bấm tách biệt đảm bảo trong quá trình sử dụng không bị ấn nhầm. Thao tác zoom và vuốt rất ổn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, máy còn một pointing stick giúp người dùng có thể thao tác nhanh với chuột mà không cần phải rời tay khỏi bàn phím. Một điểm mình đánh giá rất cao mà nó vẫn được con trang bị trong thế tiếp theo của dòng máy này. Máy được trang bị màn hình kích thước 14 inch, độ phân giải QHD vẫn đảm bảo một mức độ hiển thị cực kỳ tốt của sản phẩm ở thời điểm hiện tại. Hiển thị của màn hình này rất rõ ràng khi làm việc, màu sắc cũng rực rỡ và chi tiết khi xem phim. Tấm nền IPS cung cấp cho chúng ta một góc nhìn lên đến 178 độ mà hiếm có sự thay đổi về màu sắc. Cảm ứng của máy mượt mà, phản hồi rất tốt các cử chỉ hoạt động của chúng ta, kể cả trong công việc lẫn giải trí. Tấm nền có độ sáng cao lên đến 338 nit, nó vẫn đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của một chiếc laptop trong năm 2019 Tuy nhiên, do trang bị màn hình cảm ứng nên nó sẽ có chút hiện tượng bị lóa khi ở ngoài trời. Khả năng hiển thị màu xuất sắc khi đo được giải phủ màu 118% giải SLDB. Nó thật sự khả năng hiển thị chính xác màu sắc trong các công việc liên quan đến đồ họa hiện tại. Tuy nhiên, có điểm trừ nho nhỏ là viền hình nó còn khá dày. Nhận xét về loa của sản phẩm này thì nó có hai loa được đặt khá kín đáo ở phần mặt đáy của máy. Tuy nhiên chất lượng thì mình đánh giá ở mức vừa phải mà thôi. Và sau đây mình sẽ mở thử một đoạn nhạc để các bạn cùng trải nghiệm và test thử nhé. Cấu hình của máy là sử dụng con chip 2 x 4 luồng Intel Core i 7 6600U, RAM 16GB, ổ cứng 512 gb SSD M2 PCIe. Nó không phải là cấu hình thật sự mạnh của dòng máy doanh nhân tại thời điểm này, nhưng nó vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như làm việc văn phòng, xem phim 4K, chỉnh sửa hình ảnh qua Photoshop, mở nhiều tác trình duyệt mà hiếm khi đắt lại. Thời gian mở máy chỉ vào khoảng 10 giây. Tuy chứa một quạt tản nhiệt nhưng nhiệt độ của máy tỏ ra cũng không hề gây khó chịu khi sử dụng với hệ thống quạt tản nhiệt tối ưu của máy về thời lượng pin của dòng máy này thì máy được trang bị viên pin công suất 55W nên cho thời gian sử dụng khoảng 9 tương đương liên tục khi các bạn mở các tác vụ hỗn hợp. Còn khi các bạn xem video Full HD thì cho dân sử dụng khoảng 6 tiếng đồng hồ. Giá máy ở thời điểm này đang có giá vào khoảng 17 triệu đồng. Tổng kết lại, Dell Latitude E7470 vẫn là sản phẩm vô cùng đáng giá trong phân khúc với một thiết kế đẹp, bàn phím chất lượng tốt, độ bền cao cùng màn hình hiển thị hình ảnh sắc nét rất phù hợp các bạn học sinh sinh viên hay các bạn làm công việc văn phòng cần một chiếc laptop có tính di chuyển cao và độ bền tốt. Video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn có ý kiến đóng góp xin vui lòng để lại ở phía dưới phần comment nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.